Hải đang xin ờ, chào bạn Sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn là ờ, dù ờ, cầu lục Hải đang đang phân phối hai dòng Putin và Plus Putin của Shimano sản xuất Đây, dòng Putin này là 12 ừ, lõi các bạn nhé 12 sợi kết gắn kết của PE đấy. Putin 12 đấy Sino sản xuất người đang đang uh, phân phối uh, size 2 chấm tải mắc là 19 x tám, chiều dài 200 mét Simo sản xuất Đấy. dây đây dây màu xanh các bạn nhé màu xanh tem một xíu đâu ờ, thông số nhà máy sản xuất này hướng dẫn sử dụng Đó. tất cả các uh, ờ, tiếng Putin 12 lõi nên luôn ờ, cảnh báo sử dụng đang có một sai này các bạn nhé đang ờ, dùng ờ, chuyên câu lục một sai này mã vạch margin Java tiếp đến là dù flash với à, size 1.5 đường kính 0.18mm tải 16 cân tương đương với 2,5 à, 25,5 à, lb Đấy, đã được kiểm soát cũng màu xanh các bạn à, review qua bên trong các bạn Mazen Taiwan Đài Loan Đây, dù màu xanh Đấy. dù này à, 8 lõi các bạn nhé sau là đây là độ test của dây test à, độ bền này độ bền và à, test thẳng đứng test kiểu lực kéo thẳng đứng này Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang à, xin giới thiệu các bạn là hai loại ờ, dù hay còn gọi là PE để câu lục đang à, ờ, Phishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Phishing